Em ở bên phố của ca sĩ Minh Dương Em phải you Tên những con sông những hồng dừa mặt xanh Cao hứa năm xưa trong một chiều chơi vơi Em nói em thương anh nhiều Nhưng sao bên trong rất nhiều sớm nay là một hai ba bước lên Sài Gòn thì em đã nghe câu chuyện về em sớm nói em sợ xinh đẹp sợ quê làm gì làm em cứ hình dịp mờ mà em muốn cách xa nơi này bởi là em ưa đến yêu thương làm đang được nghe đến cảm cuộc này em mang chung bước đi mật độ và cơ bốn người thuộc về em nữa phải không em anh làm ơn để chị em hãy chính bước đi mặt đồ và xe bóng người nhưng cầm bố em về lại sẽ không còn những công việc nhưng để chỉ cùng em với mai nó theo mà em vẫn xin hãy quay về em mong về nhưng cần bố mẹ là sẽ không cần nên đến gì hay dự chịu tung đang với mai cho người em nữa phải không em em ở bên phố của ca sĩ Minh Dương em phải dừng tên những con sông những hồng dừa mặt xanh cao hứa năm xưa trong một chiều chơi vơi em nói em thương anh nhiều nhưng sao bên trong rất nhiều người một mình như sáng nay em em rời xa tối nay là một hai ba bước lên sài gòn thì em đã nghe câu chuyện về người thân sớm nói em sợ xin đẹp trở quê làm việc và kêu bốn người cơm bố hiểm Yay!